nắp chén hoàn toàn là nắp trên chợ khi vào chơi mình chỉ cần mang để cho mình một cái hột tài xỉu này vào sòng sới chơi thôi là coi như mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi còn đây đây là cái máy báo dung này khi vào chơi các bác bật lên còn không chơi thì mình tắt đi cái máy báo dung này các bác đúc túi quần túi áo đúc đâu cũng được các bác nhá nó rất là nhỏ gọn ạ còn đây đây là cái nhịp dung của nó này như vừa rồi em đã nói đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp báo dung bốn mặt Vậy nên nó sẽ báo dung đủ bốn mặt cho các bác, còn hai mặt thì sẽ không dung. Nhất nhị, ngũ lục và tam tứ thì không dung. Khi mà mình lên nhất nhị thì mình sẽ đánh gì các bác? Mặt thấp thì mình đánh tất nhiên là mình sẽ đánh xỉu rồi đúng không ạ? Còn lên à, ngũ lục thì mình đánh gì ạ? Đánh tài đúng không ạ? Còn mặt à, tam tứ thì nó là cái mặt giữa, nó lưng lửng rồi. Thì khi mà nó về cái mặt này thì các bác có thể bỏ qua hoặc là các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh thôi còn đâu mình cứ bỏ qua cho chắc về cái bộ hột này thì em bao tang tích cho các bác nam châm nước muối và dọi đèn về cái phần ờ, nước muối và nam châm thì em ờ, xin phép được bỏ qua còn đây em sẽ bởi vì thời lượng video nó cũng có hạn thôi đây em sẽ dọi đèn cho các bác đây các bác nhìn này đó hột trong vắt chưa ạ hột trong như hột chợ luôn hột này là hột có chip báo dung bốn mặt nha còn đây hột này hột chợ này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 cái máy rung thì em sẽ để ở đây để cho các bác tại vì là mỗi lần em hay cầm lần này sẽ để để cho các bác thấy được cái cảm nhận được độ rung của nó này một dung một dung thì là chắc chắn ở trong này sẽ có mặt nhất rồi đúng không ạ mặt nhất thì mình đánh gì đánh xỉu đúng không các bác nó nhất xỉu bốn dung bốn dung là có lục mình đánh lục tài đúng không ạ lục tài lại bốn dung tiếp lục tài tiếp các bác nhá đây lục tài tiếp đúng không ạ máy không dung không dung ở cái chén này thì các bác ưng mặt nào các bác dở mặt đó bởi vì không dung thì sẽ có ba bốn đúng không ạ ba bốn thì mình bỏ qua cho nó chắc còn nếu có ưng tài hay ưng xỉu thì các bác cứ dọc đó có bốn tiếp tục bốn dung bốn dung lại có lục tiếp này lục tài tiếp các bác nhá đó lục tài tiếp